Chào mọi người Hôm nay mình lấy một số cân như thế này Giới thiệu tới mọi người cho mọi người Cân hai khúc Rồi một khúc Đó <clears throat> à, Mình cũng xin nói luôn là Mình không còn nhận chỗ hàng qua Comment hoặc tin nhắn nha mọi người Mọi người mua hàng thì vui lòng chốt uh, liên hệ số điện thoại trên tiêu đề cho mình nha Rồi, cái đầu tiên Cái đầu tiên một khúc đây một khúc cân à, cân này là cân à, cân <clears throat> này cân mày năm nha mọi người cân này cân mày năm một khúc cái này thì à, nặng 220 g đọt 23 dài 1,7 cái này chỉ có một khúc như thế này thôi ở đây là cái gì mà mình đọc không ra nhỉ cái cân này không biết có phải cân Fuji hay không mà mình thấy đóng cái logo Fuji ở đấy nha mọi người à 1 mét cái này 156 1 mét 56 để mình coi đây nè 6 7 1 mét 7 mà ta 1 mét 7 <clears throat> này chất liệu của cái này thì mình cũng rõ là carbon hay flip nữa nha mọi người cũng rõ là carbon hay flip nữa bát thì Fuji này bát vàng này ok và đây cân này chỉ có một khúc như thế này thôi nha mọi người một khúc dài như thế này thôi khuyên khuyên thì khuyên này khuyên Fuji nha mọi người khuyên Fuji khuyên đá Fuji 1 2 3 4 5 6 7 7 khuyên bao gồm cả đầu bu đọt đây đó <clears throat> còn cái cái ở đấy thì nó cái thông số mà môi với là tải cá thì nó bị mơ rồi đây mọi người xem kỹ cho mình nhá <coughs> rồi cái này cái số 1 <coughs> số 1 này mình bán là năm trăm rưỡi 550 nha mọi người cái này mình cũng rõ chất liệu flip hay carbon này. <coughs> rồi số 2 <coughs> số 2 là một cái cân NFT này cân này thì như là cần flip rồi cần flip bát rái nha mọi người máy nằm máy nằm nha ba trái mấy năm đây cái này uh, nặng uh, 180 g đọt 22 dài 1,6 thu về là 95 cm cái này còn rất là đẹp 1 2 3 4 5 5 khuyên khuyên này là khuyên uh, khuyến Fuji luôn khuyến Fuji nha mọi người ghi ở đây này đúng rồi khuyến Fuji đây này Fuji này đó đây cái này là hai khúc tải cả thì 4 tới 12 lb môi thì 3 à, phần 16 à, tới 1 phần 2 này FT này ok xem đọt cái này này đọt cái này mơ nha mọi người mơ đó rồi cái này cái uh, số 2 cái này mình bán 500 cái số 2 500 nha mọi người số 3 số 3 là một cái cân uh, Loa Abu Abu Garcia Cái này còn một khúc thôi nha mọi người Một khúc như thế này thôi Đó Một khúc như thế này thôi Một khúc dài uh, 1 mẻ 95 1 mẻ 95 Đó bát này RPS 16 Japan Pass đó sau này là cản gỗ nha mọi người <clears throat> tem vàng cái này là carbon hôn nét này đọt NR này 6,6 feet <clears throat> tại cái 4 tới 12 giờ B mồi mồi là 1 phần 10, 1 à, phần 16 1 phần 2 khuyên đây khuyên Fuji đây nha mọi người 1 2 3 4 5 6 7 8 8 khuyên bao gồm cả đầu bu đọt này đặt tôi ơi nha mọi người đó <clears throat> một khúc như thế này thôi cái này cái số 3 số 3 này cái này bán 800 nha mọi người số 3 800 số 4 <clears throat> để mình giải thì hết mấy cái uh, một khúc đấy nhá số 4 reverse RMS cái này kênh cân bón nha mọi người sản xuất ở Trung Quốc Trung Quốc xuất Nhật đây cái này thì con rất là mới bá trời bát vạn Fuji này ok sau này cán gỗ này đây rua 30 tới 80 gram gam mồi còn à, tải thì à, tải cả thì à, tối đa là 20 à, 20 GB 20 GB là khoảng 9 kg nha mọi người 9 kg đó cân carbon nhá khuyên khuyên là khuyên Fuji này một hai 3 4 5 6 7 khuyên 7 khuyên Cây này thì à, nặng 140g Đọt 20 Dài 1m8 Chỉ có một khúc như thế này thôi nha mọi người một khúc như thế này thôi 1m8 Đây Đọt này RMS này rồi, cái này cái số 4, à, cái số 4 này mình bán 600 nha mọi người. Cái này còn rất là đẹp. ngoài hình trên 90%. Một khúc thôi. Rồi, số 5. Số 5 đây. Fenwick Bron X. Cái này sản xuất ở Taiwan à, mồi mồi thì 1 phần 32 3 phần 16 tải thì à, 2 tới 8 GB cái này gì đây DRG 6 fix đó bạc này một phần nha mọi người cây này nặng 100g đọt một rưỡi dài 1m8 khuyên khuyên Fuji màu vàng ở trong là đá đen một khuyên hai ba bốn năm 6 7 ok đây đọt nha mọi người ok cái này cái cái này cũng là carbon nha mọi người carbon cái này cái số 5 số 5 này mình cũng bán 600 rồi đấy còn ba cái cân nữa một cái cân uh, máy năm đây qua máy năm đây qua cân này cân flip đây bát này đó bà tỷ nha mọi người cái này khá là đẹp khá là độc nữa đây rồi cái này thì à, để mình xem này nặng 220g đọt 24 dài 1m98 thu về là 1m2 khuyên của nó là khuyên à, sắt không có đá nhau người một khuyên hai khuyên 3 4 5 6 6 bao gồm cả đầu buôn còn nó à, thông số ở đây thì có ghi thông số gì nha mọi người đây đọt của nó đây có cái đầu bú này này đầu bú ở đây nó bị nhả han này mọi người nhả han này đó cái này về mọi người chấm han lại đây nhà hai là đây này này đây nhà hai là đây này bị nhà hai là đây và nhà hai là đây cái này về mọi người chấm hai này hoặc buộc cửa tài của mình sai được bình thường nha mọi người đó nhà hai mọi người chấm hai này hoặc buộc nhờ này vẫn sai bình thường nhá cái này cái số 6 số 6 này mình bán hai trăm rưỡi số 7 Số 7 cái này là hình như của Ruby À Ruby đây Carbon nha mọi người Carbon Tem vàng Ruby Bạt vàng này Đó Cái này nặng 100g Đọt 1,8 Dài 1m85 Thu về 97 cm Đây 1783 này MR này MR 1783 6 feet à, môi thì từ 3 tới 14 gram tải cá thì từ 6 tới 14 GB sản xuất ở Hàn Quốc khuyến thì ở đây có à, để xem này khuyến à, khuyến Fuji một khuyến, hai ba bốn năm 6 7 7 khuyên khuyên Fuji này đấy nha mọi người đây đọt này đọt này đọt uh, à, mơ ok <coughs> Cái này là carbon nha mọi người Cái này cái số 7 à, Mình bán rưỡi <coughs> Rồi số 8 Số 8 là một cái cân carbon Suzumi hai khúc 5,6 feet 5,6 là 1 sâu lắm thôi vậy <coughs> một 1 sâu lắm Đây Bát là bát vạn Fuji Bát vạn Fuji này DPA Suzumi nha mọi người cân carbon đó cây này á thì à, nặng 100g đọt 1,6 dài 1,7 thu về là 90 cm đây cây <clears throat> này thì à, khuyên khuyên là khuyên Fuji này khuyên Fuji 1 2 3 4 5 5 khuyên hết nha mọi người 5 khuyên, 5 khuyên Fuji <clears throat> rồi ok cái cái số 8 à, kết thúc video ngày hôm nay mình bán 450 8 450 rồi tới đây kết thúc video của mình rồi nha mọi người ai mua hàng thì hệ số điện thoại trên tiêu đề cho mình mình không chốt hàng qua tin nhắn hoặc comment nha cảm ơn mọi người nhiều